bè với lại em trong hai sáu năm là anh thấy em thích cái cuộc sống tự do hơn anh ơi anh có biết nấu ăn không anh à, có biết em chứ em nấu ăn là tại lắm vậy ví à, dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi em đặt rau em rửa chén cho cũng được em <laughs> ngày mai nắng sớm chiều tà bây giờ anh có muốn về nhà với em không mời gia đình nhà gái mời bạn trai Em uh, giới thiệu về mình đi Dạ em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh ừ. Năm nay em 31 tuổi Quê của em ở An Giang Dạ em đang làm ở Bình Dương Dạ em là nhân viên văn phòng Rồi mời đàn trai Chào anh Quyền Linh Chào em Em chào chị Hồng Vân Chào bạn nữ bên kia ừ. Chào đại diện hai bên gia đình Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh 34 tuổi Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai Sinh đang làm gì? Dạ nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi Hương. Dạ điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là các là dễ tin người nên <laughs> dễ ví dụ, dễ ví dụ. Yeah, <laughs> dễ bị dụ. Rồi mời em trai. Dạ ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Ừ. Và có thể là nấu ăn được. Em à, thích à, học hỏi với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh với lại à, có em có thể à, hát cũng được ạ có khuyết điểm gì không dạ có có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện ừ. với lại em ít cái uh, biểu hiện cái cái tình cảm ra bên ngoài và có một số bạn á, thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu á, thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia em có mấy mối tình rồi em thì đã trải qua hai mối tình chính thức ạ à. mối tình đầu tiên là thời đi học ừ. và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm mời đàn gái Em cũng trải qua hai mối tình Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9 Em quen xong ờ, bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em Với lại ờ, em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa à. Cho nên em không đi đến hôn nhân Như vậy là trong bao lâu rồi em đã ờ, chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị 5-6 năm rồi mà năm sáu năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa dạ đúng rồi em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong năm sáu năm nay em thấy em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn đó. rồi chào em gái dạ em chào anh em muốn tìm một à, nửa yêu thương của mình như thế nào em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em chỉ cần bạn đó không có gia trưởng không có tính toán không có nói nhiều là được à. nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu dạ em bản thân em cao một mét sáu mươi lăm rồi bạn đó có thể là cao sáu bảy hoặc trở lên sáu bảy đổ lên dạ, ha cao mét bảy hai chị vân ơi hai rồi ờ, vậy dạ, rồi mét bảy hai bạn gái rồi. À, nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó à, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia à. thì em có thể là em sẽ được um, 70 đến 80 phần trăm Anh ơi anh có biết nấu ăn không anh? à có biết em chứ em nấu ăn là tại lắm không sao từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi vậy ví ờ, dụ như sau này ờ, mình có về chung một nhà thì anh nấu đi em đặt rau em rửa chén cho cũng được em chào em dạ chào chị rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào bạn ờ, nữ của em muốn tìm á biết chia sẻ và đặc biệt em cần một điều đó là cái đạo đức em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không dạ người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì ừ. đó là chị à, chị mỹ tâm cái tâm làm nghề của chị ừ. và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là ừ. hay em hát được nổi giống mỹ tâm không em <laughs> có biết hát không em hát không hay nhưng mà em hát em hay hát à vậy hả vậy dạ. chút em hát cho anh nghe thử nghe dạ. rồi hôm nay em đi với ai dạ em đi với chị gái và cháu của em chào em linh với à, chào chị hồng vân dạ nói về trinh á thì sống rất là tình cảm rất là có hiếu với ba mẹ qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền theo chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó để coi hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau đi rồi cảm ơn chị ta đi với ai dạ hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ động viên em đăng ký chương trình À. Ừ. Xin chào chị Hồng Vân, xin dạ, chào dạ. quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh anh trai, anh cả của Phương Sinh. À, Sinh thì sống rất là, là đầm tính à, không bao giờ gia trưởng rất là thương yêu và chăm sóc mọi người anh còn anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh đầm tính thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu rồi xin hết <laughs> rồi cảm ơn anh hai rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi xin chào em à, hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em dạ em cảm ơn em cũng có món quà tặng anh dạ, nãy em nói em tặng bạn đó ờ, bài hát đó dạ Cho em nó... em hát không có hay mong mọi người đừng có cười <laughs> dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng Anh xin gì thì em sẽ ban cho Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình Anh nói dối thư đây của bạn Hồng Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau Anh trai sao? Dạ, em thấy bạn hát cũng cũng hay ạ em có tặng bạn không tặng dạ, hát dạ tặng có. bạn không anh sẽ là dòng sông đêm là biển rộng anh sẽ là gió lộng để em là máy bay anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời Xin cảm ơn. Rồi chào em à, dạ. em có điều gì muốn ờ, hỏi anh không à, tâm sự không em hỏi là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân anh nghĩ thì ờ, nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á, là cái sự chia sẻ sự tha thứ với nhau rồi ờ, anh anh có gia trưởng không à, không anh có biết hút thuốc không à, không anh không hút thuốc thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon dạ. mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh à, nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ còn ở biên hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi nếu như mình định hôn nhân ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn dạ. hãy ờ, tiến đến và đứng gần à, trinh và nói cái gì đó dạ. suy nghĩ gì ê, trinh như thế nào ừ, anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một cả một buổi chiều nữa Anh và em tìm được nhau Thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau Mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn Vậy em cũng có ờ, câu em muốn hỏi anh à, Ngày mai nắng sớm chiều tà Bây giờ anh có muốn về nhà với em không? đó là điều đương nhiên anh cũng rất là muốn về nhà với em dạ nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây dạ rất là hợp nhau đấy chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân chúng ta sẽ quyết định một hai ba hết thời gian lên đi hát cố lên đấy chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt khi mà đếm tới một hai là bấm rất là mạnh luôn bấm gần như là dùng hết cái lực mình bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau hãy nắm tay trinh đi nào xin phép uh, hôn nụ hôn đầu tiên <laughs> anh anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ à. ngay sân khấu là luôn ạ à. <laughs> à, anh chưa <laughs> cố gắng lên nha trong các mối tình này